Hello mọi người, ở ờ, đây là ekip của Đàm Đây, Võ Huy Triệu Đây là phó nháy, phó nháy của E-Team Phó nháy của E-Team Rất là lầy Đây, đây là cameraman Cameraman Là tôi, tôi, tôi là năm cameraman Còn một nháy nữa đây, đây là nháy vô công anh Đây là nháy vô công anh Đồ của giới trẻ đó, nãy giờ chưa bị gì hết đó <laughs> đây đây là lớp bó rất là tích cực đây cô trẻ nhưng mà rất là lài